Mình cùng đi đến bài 3 Viết các số sau và cho biết mỗi số có bao nhiêu chữ số Mỗi số có bao nhiêu chữ số không Vậy thì việc đầu tiên mình sẽ làm là viết các số đó nhé 15.000 Và đầu tiên mình sẽ ghi số là 15 Như lúc nãy cô chỉ triệu thì mình có 6 số 0 Vậy nghìn thì mình sẽ bảy nghìn ba trăm năm mươi sáu trăm mình ghi là sáu trăm một nghìn ba trăm mình ghi là một nghìn trước nhé một nghìn đây có ba con số không đúng không ạ ba trăm mình xóa không ở hàng trăm mình thay bằng số ba một nghìn ba trăm tương tự ở bên này năm mươi nghìn vậy thì mình sẽ ghi số năm mươi và nghìn thì sẽ có ba số 0 7 triệu thì kia 7 ta có 6 con số 0 36 triệu mình sẽ ghi là 36 thêm 6 chữ số 0 và cuối cùng 900 triệu mình ghi 900 thêm 6 chữ số 0 vậy thì nếu chữ số đó chỉ là chữ số có mỗi lớp đơn vị thôi thì sau chữ số đó không có chấm không nào và chữ số mà sau cái tên đầu ví dụ 15.000 15 nhưng lớp của nó là lớp nghìn thì mình sẽ thêm ba chữ số không còn nếu ở lớp triệu mình sẽ thêm là 6 chữ số không các bạn đã biết chưa bây giờ mình sẽ đọc mỗi số có bao nhiêu chữ số không mình cùng đếm nhé 15 nghìn có 1, 2, số đó là số 50 bản chất số 50 đã có một số không rồi 600 vậy thì 600 có hai chữ số không đúng không ạ 1300 cũng có hai chữ số không hay có đọc khác đây là 1300 sau chữ trăm sẽ là hai chữ số không được chưa sau chữ số chục sẽ là một chữ số không ở lớp hàng lớp đơn vị 50.000 lên chấm không ạ? 50 có một chữ số không nghìn có ba chữ số không vậy tổng cộng sẽ có bốn chữ số không tương tự 7 triệu 7 trong chữ triệu thì sẽ là 6 chữ số không 36 triệu thì 36 không có chữ số không nào và triệu thì sẽ là 6